tiếng ở xứ Bắc Sơn Lạng Sơn à, ở đây trên cái địa chỉ của nhà bạn à, Lý Tài Cương ở địa chỉ này là thôn uh, Lân Cà Lân, Cà 2 ạ Lân Cà 2 xã xã xã Trần Yên xã Trần Yên huyện Bắc Sơn xã Trần Yên huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn à, ở đây bạn à, Lý Tài Cương đang sử dụng cái phân bón Silic trên cái KMP2 à, xin bạn cho biết là lý do vì sao mà bạn lại chọn cái phân bón Silic của chúng tôi ạ? Tôi uh, tình cờ tôi có xem trên mạng và tôi thấy là cái phân này rất là tuyệt vời và tôi đã dùng thử và <clears throat> qua một năm dùng thử thì tôi thấy rằng chất lượng rất là tuyệt vời cho nên là năm nay tôi quyết định là sẽ tiếp tục uh, dùng phân này. À, rất là vâng, tôi vâng. sử dụng cho cam V2. Rất là cảm ơn uh, cô Tân và À, các anh em đã hôm nay đã đến tận đây để đem phân cho chúng tôi. Vâng. À. Và tí nữa thì mời các bạn chúng ta đến vườn uh, à, cam của bạn Cương để chúng tôi làm một cái clip là hướng dẫn bón phân cho cam V2 tại thời điểm này uh, <coughs> để các bạn uh, chúng ta cùng trải nghiệm trên một cái đất cam nổi tiếng của Bắc Sơn Bắc Sơn nhé. Hôm nay đi được. <laughs> đây ờ, là địa chỉ là thôn Lân Cả Hai thôn Lân Cả Hai xã Trấn Yên huyện Bắc Sơn à, cái này là phân ờ, phân điển phân phân phân nung chảy nung chảy để để, để cải tạo một chua đất rồi rồi Chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với một quy trình hướng dẫn bón phân cho cam V2 tại thời điểm này ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 14 ngày âm lịch và ngày à, ngày âm lịch là ngày 14 tháng riêng năm 2022 và ngày uh, dương lịch cũng là ngày 14 tháng 2 năm 2022 uh, à, và trên vườn cam của nhà bạn Lý Tài Cương ở thôn Lân Cà Hai Lân Cà Hai uh, xã Trấn Yên xã, Trấn Yên Trấn Yên huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn và ở đây quy trình chúng tôi hướng dẫn trên cái vườn cam 5 ờ, 6 tuổi này. 5 tuổi. 5 tuổi này là với một quy trình là à, ta bón là 5 5 lạng silic này. Đấy, phối kết hợp với phân lân văn điển là 2 kg trên một gốc. Thì cái phân silic này nó có chức năng là khử chua cho đất. Khử chua cho đất và hạn chế cả lấm bệnh và làm cho đất tơi lới xốp à, giúp cho cái à, cho mát đất và để cho rễ nó ra nhiều để ừ, à, nó giúp cho ừ, ừ, cây trồng hấp thu dinh dưỡng tốt hơn đấy thì ở đây quy trình là bón năm bây giờ bạn thực hiện đi năm nặng silic và hai cân phân nân ban điển trên một gốc à, túi này là 5 cân thì à, à với cái cái phân ờ, nung chảy này thì tôi ờ, thường như năm ngoái thì tôi cũng bón với hàm lượng là 2 2 kg phân ờ, nung chảy này và 5 lạng à, phân silic này. Và đây cứ một bát đầy như thế này. Một bát đầy này là 5 lạng. 5 lạng. Để 5 mình rắc luôn, mình rắc luôn ạ. Vâng. Mình rắc luôn đấy. Rắc vòng quanh. Vâng. Đấy. Một uh, bát đầy này thì nó tương đương với khoảng 5 lạng phân silic. Thì các bạn à, rắc cho một gốc như này và phân nân văn điển thì mình sẽ cho hai cân đấy thì à, silic cộng với phân nân văn điển thì nó sẽ hạn chế được cái độ chua của đất nó tăng độ tơi lới xốp đất và tăng cái độ phì nhiêu cũng như là giảm cái độ bạc màu cho đất thấp tay thôi tắt thấp tay ở đây sau đây thì bạn phải bổ sung thêm khoảng 10 cân phân, à, phân gà vâng. ủ vâng. ngoài mục nhé vâng ngày hôm nay mình chưa chuẩn bị được thì bạn sẽ bổ sung trong cái dịp đầu xuân này đấy Tóc tay vì uh, tôi cũng chưa ủ xong chưa chưa ủ được phân gà ừ. nên là sẽ, sẽ bổ sung lại sau đáng lẽ ra là phải làm trước rồi tuy nhiên là không có uh, đáng ờ. nghĩa là phải bón phải ủ từ trước nhưng vâng. mà vì là chú ừ, Vân cũng nhiều công việc và covid thì cứ không nhà thì cách đây khá xa cho nên là à, không có kịp chuẩn bị được và khi mà mình đã bón cái lượng như thế này rồi thì đến cái giai đoạn khoảng tháng 5 tháng 6 thì dạ. mình mà quả ổn định rồi thì tôi sẽ bón thêm bón. À, 5 lạng phân Pansilic này nữa đối với cam cam ờ, vinh thì chỉ cần ờ, thường như năm ngoái thì tôi bón được có hai lần thôi vâng. Ờ, nhưng mà chất lượng quả rất là tốt rồi còn cam V2 thì sẽ cần phải bón 3 lần tại vì cam V2 thì nó để quả trên cây dài hơn cho nên là để tăng độ ngọt cũng như là là, là đủ sức cho cây thì tôi sẽ bón 3 lần cho cam V2 còn những cây cam vinh thì chỉ cần à, hai lần là là là tôi thấy là cũng rất là cũng tốt rồi đủ. vâng vâng à, vâng thưa các bạn là à, với cây cam là tuổi là 5 tuổi và cái phục hồi từ một vườn cam yếu à, lượng ờ, quả cũng chưa được nhiều lắm cho nên là bạn ờ, lý tài cương là theo một công thức là một năm là bón 1 kg silic trên một cái cây như thế này thế nhưng với những cái vườn cam mà già tuổi ví dụ như mà ờ, năm 15 tuổi à từ 10 đến 15 20 tuổi chẳng hạn rồi um, trên cây mà đeo hàng năm nó đeo hàng uh, tạ hàng vài tạ quả từ một tạ cho đến hàng vài tạ quả thì cái công thức phân bón silic các bạn phải cho nhiều hơn thì các bạn uh, có thể cho từ uh, cân rưỡi cho đến 2 cân cho một lần bón và NVK thì các bạn tùy theo cái um, cái cái tiện lợi của mình ví dụ như mình tiện uh, gặp à, phân văn điển thì mình bón nếu không có thì bạn có thể bón đầu trâu rồi bạn có thể là tiến nông rồi các bạn có thể bón một trong những cái dòng phân Nvk đều được các bạn nhé bởi vì à, phân silic nó là một chất dẫn thức ăn nếu như các bạn chỉ bón phân đa lượng tức là NVK hoặc đậm nâng kali thì Ờ, cái sự hấp thu của cây nó sẽ không tốt đấy nó chưa tốt nó chưa tốt nó nó sẽ ừ, cái cái ờ, vận chuyển thức ăn lên nuôi cây nó chưa được hiệu quả cao nhưng mà nếu khi mà ừ, có phân xịt thì nó kích thích bộ rễ ra nhiều mà cây cam ấy thì nó cái hiện tượng mà vàng lá ừ, nghiệp rễ thì nó thường phổ biến ở những cái cây những cái cái cái cái cây cam là một cây mà nó cái cái bệnh vàng lá nghẹt rễ là một cây mà nó nó có thể là nó bị cái bệnh này thương trực nó bị rất nhiều Đấy, mà chúng ta đôi khi xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật cũng không hết thì khi các bạn phục hồi bằng cái phân silic này Đấy, thì nó sẽ hết được cái hiện tượng vàng lá nghẹt rễ này nó hết à, tới khoảng 90 phần trăm 90 95 phần trăm cho các bạn vậy nên là chúng ta lên phải bổ sung cái phân trung vi lượng này vào để thứ nhất là đầu tiên là nó Ờ, kích thích nó làm mát ừ, đất này nó làm dễ ra nhiều và nó ừ, giúp cho cái phục hồi cây rất là tốt sau thu hoạch rất là tốt và à, nó làm cho cái à, nó là một chất dẫn để thức ăn dẫn thức ăn lên nuôi cây tốt hơn nhưng các bạn phải bổ sung chung vi lượng vào thì cái à, khi mà cây nó khỏe rồi thì cái sức đề kháng của cây cũng tốt và những cái hiện tượng bệnh một số cái nấm mốc nó cũng hạn chế và khi mà nó đã khỏe cây thì uh, cái sự sai hoa đậu quả của nó rất tốt đặc biệt là uh, cái phân Zinix này các bạn phải bổ sung cái túi 300 g để phun cho cây vào từng giai đoạn một thì nó sẽ có chức năng là nằm sai hoa nằm dai cuống cho nên nó chống rụng hoa và nó tăng tỷ lệ đậu quả tốt hơn bón này hơi muộn là do chủ vườn à, còn đang à, phải công tác cho nên là và cũng chưa có nhân công thành ra là việc bón phân hơi muộn à, nhưng mà à, chúng ta phải có cái quy trình này thì mới đảm bảo cho cây cam sinh trưởng phát triển tốt trong cái dịp đầu xuân này và bà con sẽ hỏi rằng cái công việc tiếp theo của cái vườn cam này là làm những cái việc gì thì thưa các bạn là công việc tiếp theo tới đây thì các bạn hãy dùng cái túi phân silic loại 300g này các bạn hòa cùng với uh, những cái thuốc bảo vệ thực vật mà để trị uh, các loại bệnh như là nhện đỏ này uh, lấm này uh, nhện muội lấm dẹp sáp vân vân đấy thì chúng ta hòa cái túi 300g này uh, cùng với cái thuốc bảo vệ thực vật đó để phun phun đồng thời là mình hòa chung với cả uh, cái thuốc bảo vệ thực vật mình phun để uh, trị các lấm bệnh cũng như là vừa là trị nấm bệnh vừa là kích thích mầm hoa để giúp cho cây cam tới đây à, ra hoa đậu quả tốt hơn thì các bạn hãy dùng cái túi phân chín này à, hòa với tỷ lệ là 60 lít nước 60 cho đến 100 lít nước và à, phun cho với cây cam tuổi đời là 5 tuổi như này thì các bạn có thể phun từ à, 2 à, cho đến 30 cây cam à, cho một một túi phân xin này Đấy và sau đó thì ở giai đoạn Tiếp theo nữa thì ở những giai đoạn như là khi mà quả nó hình thành bằng đầu ngón chân cái chẳng hạn, ngón tay ngón chân cái thì chúng ta lại dùng cái túi phân chín chinic này à, hòa với 60 lít nước và phun tương tự như công thức trên. Lúc này, lúc này thì các bạn chỉ cần phun cái phân chín chinic này không thôi. Thì việc phun phân chín chinic này nó giúp cho là làm dai cuống, làm dai cuống để uh, chống dụng quả non à, và đồng thời nó giúp cho cái kết cấu cho cái quả quả cam cái dáng nó cân chuẩn nó tạo cái độ cân chuẩn của quả và nó tạo cái độ à, mỡ quả nhanh lớn nhanh lớn mỡ quả để để làm gì ạ để cho tới đây à, cho cái cây cam của chúng ta sẽ được thu trước vụ à, trước vụ khoảng độ 15 ngày cho đến một tháng thì nếu như mà cam của chúng ta mà được thu trước vụ thì chúng ta sẽ có một cái giá rất là tốt bán được giá cao nhưng nếu như bà con mà để thu đồng loạt thì sẽ bị cam tồn cam ứ và lúc đấy thì cái giá của bà con nó không nó chưa được cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của người dân vậy nên là chúng tôi khuyến cáo bà con là trong quá trình uh, sinh trưởng và phát triển của cam thì chúng ta trong những giai đoạn dưỡng quả thì cứ một tháng thì bà con nên phun cái túi phân Sinic này một lần theo cái công thức trên và đối với uh, cây những cây cam to những cây cam lâu năm thì chúng ta có thể phun từ 10 cho đến 20 cây nhưng với những cây cam nhỏ uh, cam non cam còn nhỏ thì chúng ta có thể phun tới khoảng 3 40 cây trên một cái túi phân Silic này thì nó sẽ hạn chế được à, ngoài những cái hạn chế trên thì nó còn hạn chế như là lám, tràm, thối, nứt, rụng. Đặc biệt là hạn chế được những cái bệnh sần quả hay còn gọi là ghẻ đấy. Ghẻ quả trên cam rất là tốt. Ờ, vậy thì ờ, bà con hãy cùng chúng tôi để tiếp tục theo dõi cái vườn cam này cho đến tận lúc thu hoạch Để xem là cái vườn cam à, tới đây à, của bạn Lý Tài Cương hiệu quả như thế nào Thì các bạn hãy đón xem vào những clip tiếp theo nhé à, Và bạn Cương bạn có thể cho biết số điện thoại của mình ạ để tới đây mà nếu như là các bạn muốn đến Bạn thăm. xin giới thiệu về mình đi <laughs> Vâng, tôi uh, giới thiệu lại tôi là Lý Tài Cương và tôi tôi là chủ vườn ở đây Số điện thoại của tôi là 0974 751 326 Và nếu như mà các bạn có công việc đi qua Bắc Sơn, Lạng Sơn và đi qua à, đi qua con đường này thì à, các bạn có thể ghé vườn cam của tôi vườn cam của tôi rất là gần đường thôi và tới đây thì tôi nếu như mà mùa cam chín thì, thì rất là hân hạnh cho à, mời các bạn vào đây để có thể ăn thử để xem à, chất lượng cam như thế nào và... Vâng. các bạn có thể đến đây để trải nghiệm xem chất lượng cam trên à, đồng đất của Bắc Sơn Lạng Sơn xem cái hương vị độc đáo ngon như thế nào và đặc biệt là được trải nghiệm được ăn thoải mái nhưng mà vâng. về mang về thì phải trả tiền mang về thì phải trả tiền <laughs> còn ăn thì ăn thoải mái các bạn nhé <laughs> và mọi à, thưa các bạn là bạn lý tài cương ở đây thì cũng đang là mục sư của um, hội thánh tin lành uh, đại diện cho khu vực miền bắc hiện nay à, bạn đang uh, công tác tại văn phòng ở tỉnh thái nguyên và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 để mọi người thân biết và cùng làm theo um, để biết tiếp nhận được cái dòng phân bón Silic hữu ích uh, cho cây cam uh, mang lại giá trị thương hiệu cho nhà vườn rất tốt như thế này thì tại sao mà chúng ta lại không chia sẻ nhỉ? Chúng tôi sẽ rất vui khi được các bạn chia sẻ những video này. Cuối cùng thì xin kính chúc uh, bạn Lý Tài Cương uh, chúc uh, vườn của mình năm nay bội thu và vâng. chúng tôi à, dự đoán là giá cam ở đây khoảng 30.000 đồng trên một kg trong <laughs> năm 2022 này ạ. Vâng. Hy vọng như vậy nhưng mà cũng còn à, tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Vâng. <laughs> Dạ. Và, cuối vâng, cùng thì chúng tôi xin chào các bạn và hẹn gặp lại.